but you get it by now. Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. picture Tweeted and deleted Knowing you won't read it Before we get too far away I need to clear my mind I'd rather just tweet it and delete it Before we cross the line And we reach a point we can't so mad, but now it's at my own expense. So I'ma just tweeted and deleted, knowing you will read it before we get too far away. I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point đến à, khu du lịch rái cá các bạn cảm thấy như thế nào à, vui muốn chết luôn vui vui, vui nhưng, mà, nhưng mà nóng khi làng ở đây <laughs> trước khi rời khỏi nơi đây các bạn muốn nói điều gì với những bạn đang xem video clip này ừ. à, muốn muốn biết cách bảo vệ thiên nhiên thì thì thì ờ, thì thì, thì, thì sao ta hãy, ờ, thì, thì, hãy bảo vệ thì, ừ. <laughs> nếu mình nếu mình muốn bảo vệ thiên nhiên thì mình phải yêu ờ, yêu phải đồng bằng sơn từ tiếng ui phải bảo vệ môi trường muốn à. bảo vệ môi trường thì phải sao à, phải phải bảo chặt phá cái bảo vệ động vật có vứt rác xuống nước không chúng ta hãy kêu gọi mọi người đừng bán đất hay ra cá này cũng như chúng ta phải đi kiếm ăn kiếm sống mỗi ngày sáng là phải thức dậy sớm để đi ra ngoài đồng ngoài ruộng ngoài rừng gì đó kiếm ăn và bây giờ con người người ta chặt hết cây ngoài thiên nhiên người ta xây nhà hết rồi rái cá làm sao nó kiếm được thức ăn nữa đúng không rồi nó chết đúng không vậy các em có muốn nhìn thấy rái cá trên cuộc đời này nữa không hay là muốn cho nó biến mất khỏi cái hành tinh này luôn muốn nhìn mãi mãi luôn vậy thì hãy kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường thiên nhiên nha Dad!